Dạ, TV256 xin mến chào chị Yến à. Chị có khỏe không thưa chị? Dạ, tôi khỏe. Mà chào uh, ờ, TV256. Lâu quá. <laughs> Lâu quá, chị em mình không có gặp nhau phải không? Dạ. Rồi. Rồi hôm nay chị có muốn nói gì với ờ, bà con trong nước không thưa chị? Chị cứ thẳng thắn trình bày nha dạ muốn nói rất nhiều và dạ, muốn nhắn về với tứ, tứ trụ triều đình luôn nhắn về với tứ trụ triều, triều đình luôn rồi chị dạ, cứ tiếp tục nói đi không biết luôn chứ không có nhắn gửi hả rồi nói thẳng cho mấy em hiểu dạ chị cứ bắt đầu câu chuyện đi chị chị ờ, ấm ức gì thì chị cứ ờ, tiếp tục nói đi dạ à, trước tiên à, yến trương xin ờ, chào tất cả bà con thân thương trong nước ở quê nhà đất mẹ và tất cả và bà con những bà con đã từng đồng hành với Yến trương đi khắp đoạn đường suốt 17 năm để đòi quyền lợi và công lý mà đòi không ai trả đó nghe nói sắp sửa trả rồi đó chị tại vì đó, nó, Nguyễn Phú Trọng xử ờ, cái ông là Lê Thanh Hải đó chị nghe vụ đó không có nghe mà xử xử những người quan tham thì phải thì phải trả tiền lại cho người dân chứ xử quan tham thì phải lấy, lấy tiền của quan tham mới xử mà chân nào mới xử cái tiếng kỷ lực kỷ cương hồi Lê Thanh Hải này hồi 2017 yeah. Dạ. Tới bây giờ Hình như là à, cái lò Nguyễn Phú Trọng là lò giả không phải lò thật chú ơi <laughs> Lò giả rồi chị cứ nói đi lớn đài thì nói chuyện thao thao bất tuyệt dạ chị cứ tiếp tục nói nhưng mà việc làm thì không thấy ai thấy thu hồi những tiền tham nhũng nhưng mà không biết những cái số tiền thu hồi tham nhũng đó bây giờ nó thất thoát vào chỗ nào nó đang ở đâu mà người dân thì không thấy người dân chỉ nghe nói chứ không bao giờ thấy yeah. Dạ rồi từ ngày cái vụ á là tiền tham nhũng tham ô mấy chục thằng tham nhũng đó nó cướp đất cướp nhà của dân rồi không có thấy cái những cái à, đền bù hay là thu hồi sai thu hồi lầm trả nhà trả đất cho người ta mà thấy bây giờ á hả nguyễn à, xuân phúc lại mở cửa tan quan rước dịp về nhà rước giặc về nhà rước xâm lăng giày mã tổ rước yeah. dịch nguyễn xuân phúc nói mà chống dịch như là chống giặc yeah. dịch đâu mà không chống mà rước dịch mở cửa tam quan rước dịch về cho nó lây lan những người dân vô tội đã những người bị cướp đất cướp nhà đã không có nhà cửa ở mà bây giờ còn rước dịch về để lây lan cái vụ này người dân phải màng trời chiếu đất sống lầm than khổ sở yeah. mà bây giờ đó hả gạo thóc á lương thực á, khẩu trang thiết bị cái gì không lo cho dân mình yeah. mà lại á lấy nửa tỷ mỹ kim thiết bị à, khẩu trang thiết bị quần áo gì mà để chống dịch đó gửi sang trung quốc ha có phải khôn nhà dạy chợ không thủ tướng nguyễn xuân phúc có phải khôn nhà dạy chợ không dân của mình thì không lo đói khát thì không lo dịch thì rước về để lấy những người dân Việt Nam của chúng ta Tiến Trương đã nói 28 Tết vừa rồi hồi đầu năm Tiến Trương đã nói rồi yeah. Dạ. chống đường cấm đường bay phải cấm đường bộ cấm đường sông luôn thì bây giờ dân Việt Nam mình đâu có đến đổi đúng rồi còn đằng này mở cửa tam quan rồi bây giờ Trần Tuấn Anh á với Nguyễn Xuân Phúc á là hợp hội với nhau nói là à, sẽ xuất khẩu gạo qua bên Trung Quốc yeah. Dạ. trong khi Việt Nam đang đối khát lầm than yeah. Dạ. dịch hạn hán nước thì mặn ở miền tây tại sao mà nước miền tây mà khô cằn mà không có nước tại vì ai tại vì thằng trung quốc yeah. nó ngăn sông nó đắp đập không cho nước chảy đầu nguồn xuống cuối nguồn nguồn yeah. nó đã tiêu diệt người việt nam mình rồi mà tại sao bây giờ còn đem những thiết bị khẩu trang tiền bạc đem qua cung cấp cho nó dạ chị nói đúng đó chị chữ à, đúng tại nói sao thật. nguyễn xuân phúc từng lên đài nói dân này là dân của ai nói tới đây hả máu tôi không muốn chào lên yeah. Dạ. nguyễn xuân phúc dân này là dân của ta tại sao không lo cho dân của mình ráng nghe chửi nghe lấy những tài sản của nhân dân truyền thế của nhân dân cướp đất của nhân dân của đồng bào chúng ta đem dân qua bển mà người dân không lo cái đó phải nguyễn xuân phúc không nhà giải trợ đâu đây là bao nhiêu nó không đáng gì nhưng mà tại sao ít nhất phải lo ở trong nhà trước mới lo người hàng xóm yeah. Dạ. trong nhà thì bỏ đói khát khổ sở màn trời chiếu đất lầm than không lo mà lại lo mà đường có phải khôn nhà giải trợ không Nguyễn Xuân Phúc còn tôi hỏi ông Nguyễn Phú Trọng từ ngày ông Nguyễn Phú Trọng cho tàn sát ông Cụ Kình yeah. Dạ. rồi Nguyễn Phú Trọng mất tiêu thì nghe trên đài nói là Nguyễn Phú Trọng đang cứu cấp tại sao cứu cấp làm quá ác quá rồi trời chu đất việt hả sao mà khi đã lành mạnh rồi nghe cái vụ dịch vụ hán của trung quốc này thì nguyễn phú trọng là chủ tịch nước là chủ đứng đầu đất nước giờ phút đó ông ở đâu yến chưa muốn hỏi giờ phút dầu sôi lửa bỏng á nguyễn quốc trọng đang ở đâu làm cái gì ông từng lên lên để tuyên thệ mà sống lại vì dân phục vụ cho dân chính quyền lãnh đạo là đầy tớ của nhân dân chứ không phải chúng chính quyền lãnh đạo mà đúng chuyện cái là chui cái lỗ nào đâu không biết lỗ nào đâu tự mấy ông suy nghĩ đụng Chớ chuyện thì, thì trốn <laughs> trốn dân <laughs> biết bao nhiêu lần rồi chứ không phải một lần đâu vụ bãi tư chính cũng vậy mà bây giờ cướp đất ừ. cướp nhà của nhân dân thì ra lệnh hải tay hô chống dịch nguyễn quốc trọng đang ở đâu <laughs> dầu ông có làm một tháng một ngày một năm đi nữa trách nhiệm của người đứng đầu của chủ đất nước phải vì dân lo cho dân dân mới tính niệm ông yeah. Dạ. dân mới nghĩ đến đến ông còn đằng này đụng chuyện dầu sôi lửa bỏng thì trốn mẹ nó đi còn hiến dương đã nhắc thủ tướng nguyễn xuân phúc biết bao nhiêu lần từ ngày bị dịch vũ hán tới bây giờ bao nhiêu lần đóng cửa bay đóng cửa bộ đóng yeah. Dạ. cửa cửa đường sông luôn đường đi bộ luôn mà nguyễn xuân phúc không nghe lời mở cửa tam quan cứ rước dịch về nhà mà lên đài thì nói chuyện thao thao bất tiện chống dịch như chống giặc hay là rước dịch hay là rước giặc thảo nổi xuân phúc nước cả hơi còn trần tuấn anh dưới quyền của nguyễn xuân phúc nếu nguyễn xuân phúc nghe lời nhân dân không cho sức gà khẩu gạo qua trung quốc thì phải có quyền cấm là cấm chứ không phải nghe lời nguyễn tuấn anh không phải nghe lời Nguyễn Tuấn Anh là <coughs> không phải nghe lời Nguyễn Tuấn Anh nó kêu cứ xuất khẩu đi nếu dạ. mà Nguyễn Xuân Phúc cho dòng Tuấn Anh xuất khẩu gạo qua Trung Quốc dạ. thì lập tức Nguyễn Xuân Phúc phải nghĩ làm thủ tướng đi dạ. mình là thủ tướng mình phải có quyền yeah còn ở bên hoa kỳ hay là tất cả các nước à, à, bị dịch nè đồ không lên giá nè gạo gạo không lên giá nè xăng không lên giá nè điện còn bớt không có tiền đóng thì đóng còn không có tiền thì thôi chứ không phải như việt nam mình yeah. chứ không phải như việt nam mình không có tiền thì cắt điện mình phải sống mình phải sống uh, theo thế giới đi là tất cả cho những người những người uh, dân của Việt Nam mình được hưởng đức được, được, hưởng cái phúc đức ở bên Mỹ ở bên Mỹ này đó chị thì ờ, theo như TV được biết thì ngay cả những người mà họ trả tiền uh, trả tiền thuê nhà đó Ừ. bây giờ họ cũng không cần phải trả nữa trời ơi bên Việt Nam không có đâu chú ơi làm gì có chuyện đó tại vì tại vì họ không có đi làm việc thì chính phủ là giúp đỡ bây giờ bây giờ cho tôi nói nè nếu mình là chủ đất nước mình phải làm nghiêm mình phải làm nghiêm mình làm chắc chắn mình phải ở làm sao mà ờ à, tiền nhà thì giảm tiền điện ờ, thì bớt hay là tiền ờ, tiền ờ, xăng gì bớt đúng rồi tất cả được cái giá ổn định đời sống của người dân ổn định yeah. Dạ. mình phải có quyền chứ không phải tự tung tự tác ai muốn lên bao nhiêu lên ai muốn làm làm sao thì làm mặc cho người dân yeah. Dạ. làm than khốn khổ khổ nhất là những người kêu bằng uh, à, bị cướp nhà cướp đất bây giờ người ta không yeah. có nhà đất ở đó không có nhà ở đó là màn trời chiếu đất phải sống lang thang lứa thứ ở ngoài đường yeah. khổ mà thảm là như vậy đó rồi bây giờ còn nghe nói à, nghe nói thôi chứ chưa chính chính thức nghe nói là chồng quốc vượng thay thế nguyễn phú trọng mà nghe nói làm mà bơi về học cấp xã mà tôi đã từng sống ở việt nam rồi nghe nó hợp tác xã là dân cũng quá sợ luôn à yeah. Dạ. chỉ là chủ đất nước chứ những thằng lãnh đạo nó mới giàu có thôi còn dân phải sắp hàng mua từng ký gạo mua từng thức ăn là cái gì cũng theo chế độ phải đối khác phải lòng tham cái vụ mà chị nói hợp tác xã đó là nền kinh tế tập trung đó là có thật đó chị ạ à. hả cái đó là bộ chính trị đã quyết rồi đó bộ chính trị là là đăng ở trên um, đăng ở trên báo thanh niên mà làm sao mà không có thật đã có thật đó đi về cái nền kinh tế mà tập trung công nông trường xã hợp tác xã trở lại đó nếu mà nếu mà hợp tác xã vậy chứ tôi hỏi tất cả 96 triệu người dân ở Việt Nam có đồng ý cho chính quyền lãnh đạo ở trung ương làm hợp tác xã như hồi đời của Đỗ Mười hay không? Cái thằng phí heo á. Ừ. Bộ chính trị đó đã hỏi ý dân chưa? Cái câu hỏi của em là vậy đó. Mà tôi nói ờ, nhắc nhở cho tứ trụ triều đình hay là mấy ờ, cái ông lãnh đạo ở trung ương biết nha chính quyền lãnh đạo trung ương là đầy tớ của nhân dân từ trên tới dưới muốn làm bất cứ một sự, sự việc về đất nước vì đời sống của nhân dân phải thông qua với nhân dân phải hỏi ý kiến của nhân dân coi nhân dân chúng tôi có đồng ý hay không 96 triệu người dân tôi bảo đảm không một người nào đồng ý hết chống sống theo cái chế độ kìm kẹp ăn uống phải phải do mà lường điếm đo đông của chính quyền mà dân chúng tôi không đồng ý rồi dạ yeah. tôi hỏi nè tứ trụ triều đình nè cướp đất của dân cướp nhà của dân cướp đời sống của nhân dân cướp lầm cướp sai cướp trái pháp luật gọi là ăn cướp đảm cướp á có trả lại nhân dân chúng tôi chưa yeah. Dạ. đó trường dân quan trường thịnh là của bà trương thị này nghe yeah. Dạ. dân quan trường thịnh là của bà trương thị này đất của chúng tôi là đất dân cư không được quyền lấy không yeah. được dạ. quyền cướp đất thủ thiêm cũng làm sai đô thị mới thủ thiêm cũng làm sai dưới à, bên đồng tâm dưới bên uh, vườn rau lộc hưng cũng làm sai mà tất cả những 63 tỉnh thành phải làm sai đã yeah. làm sai thì phải trả nhà trả đất lại cho nhân dân chúng tôi đi yeah. Dạ. rồi các vị muốn làm cái gì hợp tất cả thì có hỏi qua 96 triệu người dân chúng tôi chưa yeah. Dạ. đó Yến Dương muốn hỏi đó hỏi thẳng ở trung ương đó tại sao tại sao không có trưng cầu dân ý trưng cầu dân ý cái điều đó rất là dễ dàng thôi hỏi bây giờ bao nhiêu triệu đồng bào trung ương năm đại hội 13 gì đó muốn nó mầm gì phải hỏi qua ý kiến người dân mà không hỏi qua ý kiến người dân bắt trước cái thằng trung quốc mà làm theo nó bây giờ nè chồng Tuấn anh à dân chính mươi sáu người dân không đồng ý cho nước việt nam mình xuất khẩu gạo qua trung quốc nếu người nào cãi lệnh cút khỏi nước việt nam qua thẳng trung quốc ở đi yeah. yến chương nói đó rồi của yến chương 96 triệu người dân đồng ý hết yeah. Dạ. nha tại vì Yến Chương nói những cái lời lời nói là có lợi cho đất nước có lợi cho tổ quốc yeah. Dạ. có lợi cho nhân dân có lợi cho đồng bào chứ Yến Chương không nói quyền của Liên tư lợi cho Yến Chương yeah. Dạ. vừa rồi lâu lắm rồi Yến Chương không nói mà những cái bực tức của Yến Chương đã dằn từ ngày dịch tới bây giờ yeah. Dạ. nó nó nó bùng phát ra cũng như mà mà mà đại dịch bùng phát một cái một cái mà quá trời khủng khiếp vậy cái sự tức tối của Yến Dương yeah. Yến đã nói trước rồi nghe thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói chống dịch như chống giặc nhưng mà thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc rước dịch như rước giặc yeah. lời nói việc làm không đi đâu lời yeah. nói sai rồi lời nói trái và Yến trương cũng nhắc nhở cái tất cả 96 triệu người dân ở Việt Nam mình là người Việt mình sống theo cái lối ông bà tổ xưa của mình đi cây nào rau nào củ nào quả nào của mình làm sao thì mình ăn như vậy mình bán như vậy bán cao một chút xíu yeah. Dạ. dân không phàn nào đừng có ngâm những cái quá chất chuối cũng ngâm rau củ cũng ngâm trái cây cũng ngâm cái đó không khác nào người việt mình giết người việt mình đến đổi con cá con tôm cũng phải chích thuốc cánh gà chân gà con gà con vịt cũng phải chích thuốc vô nữa có phải người việt mình giết người việt mình không yeah. sao mấy người ngu sủng quá vậy vì cái đồng tiền không có bao nhiêu mà bây giờ á tụi trung quốc nó nó đem nhập những cái quá chất qua rồi cái nói yeah. làm cái đó là có lợi có lợi cho ai tiêu diệt người dân việt nam mà sao rồi bây giờ tới rút dịch nữa yeah. đó cái này cơ trời đó là mấy sấm giảng uh, ờ, của uh, nhà phật nói mười thần hết chết bảy còn ba chết hai còn một mới ra thái bình yeah. Dạ. bây giờ là hiện tại bây giờ đó thì người việt mình tự là bảo vệ cho người việt mình đi yeah. Dạ. bây giờ trồng những cây trái hoa quả cái gì nếu chừng nào nó thúi thì thôi còn bán được yeah. Dạ. đừng ngâm thuốc cứ bán cho mình đi yeah. bảy chai cái hàng trung quốc ở việt nam yeah. cái gì của trung quốc dốt xuống xuống sông lục thùng rác chẳng là ăn muối chứ đừng nói ăn thịt cái đó có quá chất cái trọng là vẫn ăn tại sao vậy tại sao người việt mình không biết thương yêu lẫn nhau không biết đùm bọc lẫn nhau hỡi bà con tại sao không biết thương yêu lẫn nhau đùm bọc lẫn nhau lúc này là lá rằm lành đùm lá rách lá rách đùm lá te thua đó gắn cùng nhau đi nắm tay nhau đi để xây dựng một cái một cái quá muộn nhưng mà mình phải củng cố tinh thần mình lại đừng nghe lời tụi nó à thanh long chích thuốc vô đi bỏ bông thuốc đó chở qua trung quốc bán có giá bây giờ có hay không tất cả những cái cây có hay không đó việc người dân của mình hãy thức tỉnh đi củng cố cái nền móng mình lại đi yeah. Dạ. tự mình lo cho mình cũng như chính quyền vậy cũng như Nguyễn Xuân Phúc á à tôi nói nó tới nó lui á quên cái vụ Nguyễn Xuân Phúc yeah. Dạ. Nguyễn Xuân Phúc ông là thủ tướng ông nắm những cái lãnh đạo từ địa phương cho đến trung ương lãnh đạo nào nhà bao nhiêu vàng bao nhiêu tiền đô bao nhiêu kêu những người đó đóng góp lại để lo cho dân trong lúc dạ. này trong lúc dầu sôi lửa bỏng này tại sao chính quyền lãnh đạo nhà cao cửa rộng vàng thì trơn trôn xuống hầm tiền đô thì có sẵn yeah. Dạ. tại sao không kêu những cái lãnh đạo đó mà lại kêu người dân đúng, người dân giờ còn máu dạ thương thôi dạ người dân hết tiền rồi để rồi đóng góp rồi, rồi. Ừ. bị cướp hết rối rồi cũng như nhà với trương nè có nhà cửa đàng hoàng ha bây giờ phải cướp con cái phải con cháu phải lang thang lứa thứ mà được đó dẫn chứng nhà Yến Trương này lúc này cũng quá khổ nè Dạ. mà 63 tỉnh thành bị cướp đất cướp nhà cũng đeo như vậy hết chứ không phải riêng nhà Yến Trương nha lôi đầu những cái thằng tham nhũng biết của nó là lấy bao nhiêu tỷ bạc mấy chục tỷ yeah. mày phải đóng góp ra hai phần để cho trong lo trong cho đất nước lâm mi lo cho người việt chúng ta chứ không phải đưa qua trung quốc yeah. mà không phải tiếp tế cho campuchia với lào mà phải sống thực tế đi nguyễn xuân phúc yeah. Nguyễn Xuân Phúc hãy sống thực tế đi Nguyễn Phú Trọng trốn mất đeo. Nguyễn Xuân Phúc có quyền lãnh đạo Nguyễn Xuân Phúc phải làm đúng với lương tâm Đúng với sự thật Đúng với bản chất con người Dân nó mới tin tưởng Còn Nguyễn Xuân Phúc lên đường Lên đà đài thì nói chuyện thao thao bất tiện Nói mà không làm Dân chúng tôi gọi là nói xạo Nói giáo, láo, nói dốc với nhân dân Dân không còn tin tưởng bây giờ ông muốn thì nhân dân chúng tôi phải có một cái niềm tin thì ông phải làm sao nắm vững cái đất nước nha nguyễn xuân phúc thu hồi những cái thằng tham nhũng những cái thằng chức quan gì của ông á thu hết lo cho dân trong nạn đói trong nạn thất nghiệp đất của dân bao nhiêu trả nhà lại đây đất cho dân yeah. Dạ. bà trương thị yến không quên đâu nghe yeah. Dạ. phải thu hồi đất công ty trường thịnh trả lại cho bà trương thị yến bà lo cho con cho cháu bà trong việt nam yeah. Dạ. không thu hồi đất của công ty trường thịnh là sai trái một trăm phần trăm rồi và đô thị yeah. mới thủ thiêm dừng lao một hưng bây giờ con cháu của chồng nó đang khổ sở đang màn trời chứa đất đó nguyễn xuân phúc phó thủ tướng trương hòa bình đăng cái chỉ đạo về nguyễn thành phong nguyễn thành phong có thi hành hay không rồi ông phó thủ tướng trương hòa bình nói địa phương nào không giải quyết không làm đúng sự thật phải kỷ luật bây giờ phải kỷ luật chủ tịch ủy ban dân thành phố nguyễn thành phong đi yeah. Dạ. bà trương thị nhắc nhở như vậy đó rồi cái đó nói là nguyễn xuân phúc bây giờ nguyễn phú trọng trốn nguyễn xuân phúc phải đứng ra phải thu hồi những tiền quan tham những cái âm quan bây giờ hiện tại bây giờ thu hồi phải nói là mấy ổng phải tự giác đem ra hơn phân nửa hai phần tiền để lo cho đất nước lâm nguy trong lúc này chứ đừng có xin tiền dân dân khổ lắm rồi yeah. Dạ mà Nguyễn Xuân Phúc á bây giờ tôi nói một câu này là quá muộn màng rồi không còn dính líu gì dưới lòng Trung Quốc phải đóng cửa thẳng tay từ đường bay đường bộ đường sông tất cả những đường ngăn lại luôn mà thi đi tính lại đó nước Việt Nam mình bây giờ đó cái con dịch hoành hành nó là đâu từ Trung Quốc đưa qua không chịu đóng cửa bây giờ nó lây lan người dân Việt Nam tùm lum mà không lo cho dân mà lo cho ai nữa hả nguyễn xuân phúc yeah. còn ông trần quốc vượng tôi nói tất cả tất cả bà con và đồng bào dân chúng tôi cần những lãnh đạo có đức có tài để an dân trị nước trong lúc này chứ dân chúng tôi không cần những lãnh đạo bất tài vô dụng đàn áp nhân dân trong lúc này nè còn nghe ừ. cái cái cái bữa hổm cái cái giấy gì mà những người mà bị nhiễm bị nhiễm nặng bỏ vô lò sát thủ tiêu đó quá sai lầm tại sao dân chúng tôi lại nhiễm như vậy tại vì ai tại vì nguyễn xuân phúc rút giúp về nhà để lây lan người dân là một mà đừng có bắt trước cái thằng tập cận bình mà dân còn sống còn la la mà thảy vô lò thiêu <laughs> có gian bản đàng hoàng rồi. tới chừng mà ông Nguyễn Xuân Phúc làm kiểu đó là dân không còn cái bằng tích nước dở bờ nữa Nguyễn Xuân Phúc bây giờ bộ chính trị hay là công thương hay là gì cũng dưới quyền Nguyễn Xuân Phúc thì nguyễn phú trọng bây giờ trốn dạ. rồi à, mắc dịch mắc gió đâu rồi thì ông nguyễn xuân phúc đứng lên đi yeah. Dạ. để lo cho dân trong lúc năm nguy này đi đây là dầu sôi lửa bỏng đó lúc này đang sôi sùng sục rồi đó không lo đợi lúc nào nữa lo hả yeah. Dạ. và tôi cũng nhắn gửi tất cả những bà con thân thương trong nước của mình mình phải đoàn kết đoàn kết đại đoàn kết thành công rồi sẽ thành công yeah. mình phải có chí hướng đừng có mê muội là một rồi nghe bên uh, gì uh, tuyên lãng gì đó là có một cái uh, sản xuất một cái nhà ma túy một cái công ty hay cái nhà gì của ma túy á yeah. mà nghe nói không mà rồi chiếu qua rồi cái là là là mất tiêu luôn cũng như hồi đó giờ à, ma túy hay là xì ke gì đó là của trung quốc nó sản xuất rồi này kia đó yeah. là bao nhiêu lần đó rồi chiếu qua rồi tụi trung quốc biến mất yeah. việt nam không dám làm gì hết đó chính quyền không dám làm việc gì hết đó đại tướng tô lâm trách nhiệm của ông là bắt những tội phạm sản xuất ma túy từ trung quốc đưa qua đây yeah. Dạ. một cái chính quyền một cái thằng địa phương chủ tịch phường chủ tịch quận chủ tịch nào cũng vậy hết một cái nhà ma túy như vậy nó lớn khủng khiếp như vậy bắt rồi thôi nếu người việt nam mình làm đem ta tử hình hay không yeah. Dạ trung quốc thì qua thoải mái không cần giấy tờ gì hết người việt nam mình đi về nước phải kiểm tra kiểm soát hay là này kia cho nọ đủ thứ đó có phải mấy ông chính quyền ở ở trung ương với lại là là là, uh, tô lâm đại tướng tô lâm á dạy những cái thằng công an an ninh đó hả dạ. nó mất dạy không nó khôn nhà dạy chợ dạ. tại sao người việt mình không binh người việt mình không lo cho người Việt mình dạ yeah. lo tào lao đó rồi xin nhường lại chú dạ tv sáu, cảm ơn ờ, cảm ơn chị ờ, đã trình bày cho ờ, người dân ở trong nước hiểu được nói thật với chị đó khi khi mà mình thấy cái căn dịch vũ hán đó thì TV256 cũng làm uh, rất là nhiều clip có thể là 5-6 clip đó, và TV256 đã từng cảnh báo là cái con uh, Vũ Hán này nó không phải bình thường đâu nó nguy hiểm vô cùng lắm mà rốt cuộc ngày hôm nay quý anh chị em biết không tại nước Mỹ này cái người mà bác sĩ họ lo cái công việc họ nói rằng là nước Mỹ này đó là sẽ đương đầu với 200.000 cái chết 200.000 người Mỹ chết là có thể là ít nhất hiện tại thì con số nhiễm bệnh nó lên tới 150.000 rồi có thể trên 150.000 rồi nhưng mà người ta nghĩ rằng chỉ trong một tuần lễ nữa thôi nó sẽ lên nó sẽ từ từ nó lên cả 500 ngàn rồi nó lên cả một triệu người luôn nữa. cái bệnh dịch nó không có từ ai hết á thành ra ông tổng thống trump á, ông kêu là người dân phải ở nhà cho hết cuối tháng tư luôn cho đến 30 tháng tư luôn là ông quan tâm đất nước như vậy còn cái dân dân Việt Nam mình thì đâu có cái vụ đó thành ra người ta nghĩ rằng là có cái che giấu cái sự thật che giấu về cái cái cái chết che giấu về cái số con bệnh thành ra người dân rất là ý y là người dân không có sống cách ly mà mình thấy đó, ở Việt Nam mình rất là khó là người dân đó ờ, ở sát vách với nhau không à chị thấy ở, Việt Nam sống là gần với nhau nó đâu phải giống như bên Mỹ phải không bên Mỹ thì nó còn có sân cỏ thì nó còn ít lây lan mà ở Việt Nam đó mà sống sát dấp với nhau đó mà lại là không có tự cách ly thì sẽ lây nhiễm toàn bộ hết lây nhiễm toàn bộ là sẽ chết như rạ luôn thực tế là như vậy mà đến giờ này đó những người Việt Nam vẫn chưa hiểu cơn dịch quái ác này nước Mỹ người ta sợ cái cỡ nào TV256 này cũng là sống là ờ, coi như là mình hai tuần ở nhà rồi đâu có đi đâu mình cũng phải tự cách ly mình nghe theo ờ, theo nhà nước của mình chứ mà bên đó làm như là quá thờ ơ đi bên Việt Nam làm như quá thờ ơ tại vì nhà nước đó nhiều khi không có nói lên sự thật đúng rồi cứ 16 đúng người vậy nhà nước mà nói lên sự thật á Việt Nam mình nó chết bao nhiêu nhiễm bao nhiêu ừ. thì người dân đâu có chủ quan tại nhà nước nói là không có chết bao nhiêu không có nhiễm bao nhiêu ừ. người dân mới mới lại đi mà tôi đã nói tất cả 96 triệu người dân Việt Nam và tất cả đồng bào bà con thân thương trong nước bây giờ chính quyền không lo cho mình thì mình hãy tự cứu lấy bản thân mình yeah. mình lo cho bản thân mình cảnh giác bản thân mình mà nói bây giờ những người dân quan bây giờ cướp nhà cướp đất bây giờ người ta đi làm thuê làm mướn cái đời sống người ta không ổn định ừ. người ta đói có ai cho gạo không rồi mỹ đem gạo đến cho hay không cướp đất cướp nhà cướp tài sản của người ta rồi có ai đem gạo để thức ăn để cho như bên mỹ này không bên mỹ này á là chỉ cần đem chiếc xe hơi đưa cái cốp xe vô thôi ở trong đó là những nhân viên bên từ thiện người ta đem thùng hùng đủ thứ đồ từ gà hột gà là thịt heo là rau củ quả đầy đủ cho người dân sống một tuần đưa ừ. cái cốp xe vô thôi ngồi trên xe không cần xuống xe đó yến trường nói thực tế những cái biết đưa yến trường đưa, đưa lên cho cả thế giới coi đó là bên mỹ nó sống như vậy đó thì việc mình có hay không bây giờ đó thủ tướng nguyễn xuân phúc phải thu hồi những cái tài sản hỏi nguyễn phú trọng thu hồi tài sản tham nhũng là bao nhiêu Đường lê cho tinh. người dân sống trong lúc này Lê Thanh Hải nghe nói giàu lắm đó chị Cái tiền của Vam Tham bây giờ nhà cao cửa rộng Vàng có, tiền đô có Góp thành cho thủ tướng Chia sẻ người dân một cách công khai minh bạch rõ ràng Để người dân có một cái niềm tin Cái giờ dân của tôi nè Sống bơ dơ ở giữa chợ đời Không biết tin tưởng vào ai đây Lãnh đạo thì kêu cấm, kêu đón, kêu, kêu ở nhà yeah. Dạ. nhưng mà ở nhà đời sống đâu yeah. đảo nóc đâu nó sống nước ở dưới bến tre dưới miền tây khô cằn không có nước uống đó cái đó là thực tế đó tại sao người Nguyễn Xuân Phúc không sống thực tế đi thực yeah. Dạ. tế là lấy tiền những thằng tham quan lấy những thu hồi hay là xin xỏ gì mấy cái mấy cái đại quan đang thời trách nhiệm đương thời đang làm việc đó điều động cho từng cơ quan từng 63 tỉnh thành phải quyên góp bao những tiền đó, đó ở địa dạ. phương nào lo cho địa phương đó cái định của Nguyễn Xuân Phúc đâu mà lại bắt người dân phải có tiền thì góp tiền mà có vật thì góp vật bây giờ tôi xin thưa với Nguyễn Xuân Phúc toàn dân chúng tôi và chỉ còn máu và xác người ông có muốn thu hay không máu và xác người ông có muốn thu hay không bây giờ thì không còn cái gì hết nhà bị cướp đất bị cướp còn xác người có cướp hay không vậy thôi đó tv hai năm sáu muốn nhắn đến ông nguyễn phú trọng với ông nguyễn xuân phúc đó bà nguyễn thị kim ngân rồi đó nghe dân chửi đi banh lỗ tai ra nghe dân chửi đi sự thật đó mấy mấy ông không biết là những cái clip này có đến tay của mấy ông không mong rằng cái, những cái clip này đến tay với mấy ông để mấy ông nghe dân chửi dân chịu hết nổi rồi những dân chúng tôi đó còn nhiều đó máu và xác người đó muốn cướp hay không đó muốn cướp, cướp mà còn sinh mạng nó muốn cướp hay không dạ yeah nhưng mà tôi cũng nhắc nhở cho các vị nhớ nha còn sống á thì tài sản của nhân dân cướp khi chết rồi nút áo phải đất lại với những cái tiền đô hay là vàng hay tài sản không có mang theo được yeah. Dạ. và chỉ mang theo một cái tội thôi cái tội là cướp cướp của nhân dân cướp của đồng bào yeah. Dạ. bán luôn tổ quốc vậy thôi yeah. Dạ. còn còn cái nữa bây giờ phải đem những cái phước theo hồi đó giờ lỗi ờ, tội lỗi với nhân dân bao nhiêu với đồng bào với tổ quốc bao nhiêu yeah. Dạ. thì bây giờ mình đem cái những tài sản của mình ra một hai phần thôi chưa nãy yeah. Dạ. thần đi đem hai phần thôi yeah. một phần hai phần thôi để cứu nhân dân cứu đồng bào trong lúc dầu sôi lửa bỏng trong lúc mà các vị đã thờ ơ với nhân dân thờ ơ với đồng bào yeah. Dạ. mà nói tay với thằng trung quốc mà làm khổ nhân dân bây giờ chuộc lỗi đi lấy của đó đó lo cho dân trong lúc này đi yeah. Dạ. dân lúc này đói khát quá mà cơm không có ăn quần áo không có mặc nhà cửa không có ở phải ở nhờ ở đậu ở thuê ở mướn mà ở thuê không có tiền không đi làm thuê được rồi tiền đâu trả tiền nhà ta đuổi ra khỏi nhà có phải dân mình làm than không đó bây giờ nước mình tự cứu nước mình đi yeah. Dạ. nước mình tự cứu nước mình đi đừng cứu tàu lao đừng có lo bên lào bên campuchia đó là bên trung quốc gì hết cứ lo cho nước mình đi yeah. Dạ. Chỉ chương nha nhắn gửi gì đó nhắn gửi thẳng với tứ trụ triều đình ừ. nguyễn phú trọng nguyễn xuân phúc nguyễn thị kim ngân và tô lâm các vị phải hành xử đúng với lương tâm đúng với trách nhiệm của một con người chứ đừng có tào lao quốc tế nữa lời nói của Yến Trương là 96 triệu người dân đồng ý với lời nói của Yến Trương tại vì Yến Trương nói lời nói của Yến Trương là giúp đỡ đỡ cho đồng bào cho nhân dân cho yến Trường không có thể là hai dân bán nước thành ra dân cũng đồng ý theo lời nói của yến Trường. dạ yeah. mấy hôm nay đó chị ờ, yến ờ, chị có nghe những cái tin tức gì ở từ đồng bào trong nước không những người bạn của chị mà đồng thành ở trong nước họ nói gì chị về Thì, uh, chị có biết Những là người đường... dân đó thì nói ờ, đang đói đang khổ đường đang phố người ta chuẩn bị đuổi ra khỏi nhà yeah. Dạ. thê thảm quá thê thảm quá đường phố Sài Gòn với mấy cái bệnh viện đồ chị có biết nó nó như thế nào không chị kể sơ thôi nếu mà chị nghe được bây giờ Yến chưa á biết chết là chết nhiều biết nhiễm thì nhiễm nhiều yeah. từ bạch mai cho đến chợ rẫy nhưng mà người trong nước nói ra là phạt mười mấy chục ngàn mấy chục triệu rồi nói ra đó là bị ở tù coi như đâu có họ không dám nói đâu có được quyền nhưng tự mà, do ngôn luận nhưng mà yến trương đã nói nhắn gửi với tất cả những cơ quan từ ở hà nội cho đến sài gòn mình nên nói sự thật đi yeah. để bên thế giới người ta có thể giúp được gì cho nhân dân mình thì giúp giấu để làm gì yeah. có sao nói vậy người ơi đi yeah. giấu để làm gì nữa rồi bây giờ chị có muốn nói thêm điều gì nữa không à, cho nhớ nè tôi uh, cũng uh, nhắn gửi nguyễn phú trọng nếu ông còn trách nhiệm và dạ, Nguyễn Xuân Phúc người nào có trách nhiệm còn trách nhiệm mình nói thiệt ông tự tử cho rồi rồi <laughs> còn trách nhiệm thì điện thoại cho từng cơ quan ở địa phương phải gom góp tiền để cho lo cho dân trong lúc đói trong với lúc dầu sôi nửa ẩm này còn người nào không có trách nhiệm trốn luôn đi đừng đưa mặt ra làm đừng gì mà có trách nhiệm nói lo cho đảng lo cho này cho nọ chứ không nghe nói tiếng lo cho dân lo lo cho đảng đảng nào ừ. đảng cướp hả đảng cướp bóc hả đảng gì đảng cướp bóc của nhân dân hả đảng gì bây giờ dân đâu còn gì để cướp nữa không đó nha lo cho dân lo cho nước dân của tôi cần những lãnh đạo có đức có tài để an dân trị nước dân chúng tôi không cần những lãnh đạo bất tài vô dụng chỉ để biết hút máu của nhân dân mà thôi yeah. chứ dạ. ngoài ra không cho lo từ ngày mà tôi biết tới giờ ha tôi bị cướp đất cướp nhà tới bây giờ tôi chưa thấy một lãnh đạo nào đứng lo cho dân cho nước thật sự hết cướp chỗ này tới cướp chỗ kia cướp tới 63 tỉnh thành mà. mà lúc này đang cơn dịch mà cũng còn nghe cướp cũng lại gai đó nghe yeah. Dạ. cũng như là là địa phương nó mượn gió để ăn yeah. đó dạ. Ờ, là Yến Trương à, ờ, à, ờ, có đôi lời gửi về quê nhà đất mẹ tất cả bà con thân thương 96 triệu người dân và mình phải mạnh mẽ lên phấn đấu lên để mình lo cho chính bản thân mình và các vị phải chờ đợi thủ tướng nguyễn xuân phúc lo cho dân một đời sống ổn định gạo nước đồ ăn vật dụng sinh sống trong thời đại dịch này ừ. mà tất cả bà con phải gìn giữ trong cái sự đại dịch này rất là nguy hiểm nó còn hơn là giặc nữa mà ừ nhưng mà trách nhiệm bây giờ là từ chủ tịch nước cho nguyễn xuân phúc còn cái con mụ nguyễn thị kim ngân nó là buồn nhìn mày ngồi đó để làm gì xuống mẹ nó đi để những người nào có đức có tài có tâm có trí để lo cho dân một phần nào hay phần nấy đó rồi xong Còn chưa hết chưa hay là muốn nói thêm nữa tô lâm nghe tôi nói một câu nữa rồi nha. nghe tô lâm nữa nè à tô lâm ông à, tôi đã thấy cái clip ông tuyên thệ một tay đặt lên trên cuốn hiến pháp một tay thì ông để đưa lên tuyên thệ là vì dân vì nước tất cả những chính quyền lãnh đạo là đầy tớ của nhân dân lời của tô lâm yeah. Dạ. vì cho ông giờ ông đang hành xử dạy những cái thằng lính đó thằng an ninh công an ông giống là những cái thằng côn đồ luôn manh mất dạy yeah. Dạ. theo cái cái cái cái sự gì mà tôi không biết dùng danh từ gì để mà nó diễn tả cho nó xứng đáng yeah. Dạ. dưới dưới những cái cái cái mà nếu thằng nào không bảo vệ được người dân cho nó nghỉ mẹ đi ít dạ. thằng còn có giá trị nhiều thằng quá không có giá trị chút nào dạ. còn hại dân bán nước hại dân để để đánh đập dân đàn áp dân ông đó thôi dừng lại phần cho tv hai năm sáu dạ nói thiệt ờ, mình ờ, hôm đó mà mình nghe mà ờ, tên mà trần quốc dượng đó chị ừ. nó đòi mà đổi cái thay đổi cái, cái kinh tế đó là trở thành một quốc gia nền kinh tế tập trung công nông trường hợp tác xã thì mới đầu nghe thì mình mình thấy tức là tại sao mà đi đổi cái này đổi cũ chứ tôi phải đổi, đổi mới mà nhà nước này đã từng thất bại với cái nền kinh tế tập trung công nông trường rồi tại vì hợp tác xã mà đâu có ai chịu làm việc đâu thì phải thất bại thôi à, à, chú hỏi tôi cái chuyện đó tôi phải trả lời vụ hợp tác xã cho chú nghe tại vì tôi đã sống ở trong Việt Nam yeah. Dạ. cái thời hợp tác xã tôi đã sống qua rồi gạo phải ăn đông đo điểm đàng hoàng <laughs> ừ, đông đo gia điểm là bao nhiêu nhân khẩu lãnh bao nhiêu gạo bao nhiêu nước mắm thì bao nhiêu thịt là được mấy trăm mà gram mỗi ngày, ngày lâu lâu mới được lần nha rồi còn còn đất của người ta thì à, à, phải để cho người ta làm ví dụ tôi có một một một à, một một công đất đi thì tôi làm được một công tôi phải lấy cái cái công cái sức của tôi ra tôi làm yeah. tôi làm nhiều tôi ăn nhiều tôi làm ít tôi ăn ít tôi làm biến rồi tôi khỏi ăn đó mà tại sao làm nhiều cũng bao nhiêu làm ít cũng bao nhiêu mà có bao nhiêu tài sản cũng vô đó cũng có mấy nhiêu thôi nhưng mà rốt cuộc đo lại á cái thằng chính quyền cái thằng lãnh đạo cái thằng có quyền hạn là nó giàu nhất nó giàu ngầm yeah. tại vì muốn cái gì phải hỏi qua nó đâu có được 96 triệu người dân trả lời với Trần Quốc Vượng là tất cả những người dân Việt chúng tôi không đồng ý theo cái kiểu hợp tác xã thì đó là cái vụ gì mà ông đã họp đã nói dân chúng tôi không đồng ý thì đó bộ chính trị đã quyết như vậy rồi đó thành ra mình đó uh, nói thật đó em ờ, coi cái đó là Các một... vị nên nhớ đó những lời tuyên thể những cái lời giải phóng miền nam là chính quyền lãnh đạo là đầy tớ của nhân dân muốn cái gì phải bàn qua với dân dân đồng ý mới được quyền làm chứ không phải như các vị đó giờ làm đại làm càng làm trái pháp luật làm cái kiểu lực rừng gạo muốn lên lên xăng muốn lên lên điện muốn lên lên có hỏi người dân chưa yeah dạ nếu cái cuốn hiến pháp lực pháp hành pháp tư pháp nếu có những cái đó mình phải là chính quyền lãnh đạo là đại diện cho nhân dân là đầy tớ của nhân dân chứ không phải chính quyền lãnh đạo mà đè đầu cởi tổ người dân là cái kiểu gì chứ đưa cái cái cái hành pháp hiến pháp lực pháp hiến pháp điều mấy điều mấy ra để làm gì có dạ. thực hành không có đúng không yêu cầu các vị phải coi cái cuốn hiến pháp mà hành xử theo đúng luật yeah. Dạ. chính quyền lãnh đạo là đại diện cho nhân dân muốn làm gì phải hỏi qua ý kiến của nhân dân chứ không phải chính quyền lãnh đạo mà làm đại làm càng làm trái phép luật làm theo cái luật rừng luật rú ở trong yeah. Dạ. ở trong gì đó mấy ông tự biết rồi bây giờ chỉ còn lời nào nữa không không rồi cho ý chương à, chào à, tất cả bà con bà con thân thương trong nước và ngoài nước và tất cả 96 triệu người dân những lời Yến Trương nhắn gửi và các vị phải bảo trọng bản thân mình yeah. mà tự mình để mình lo cho bản thân mình và chờ đợi chính quyền lãnh đạo thấu đáo cái lời nói của Yến Trương yeah. và phải chia cho những người dân có một cái đời sống một cái ờ, đời sống tạm thời trong cái lúc mà bị đại dịch corona của vũ hán này yeah. đó đại dịch vũ hán này mà phải tẩy chay những cái hàng hóa chất cái gì của trung quốc không xài nữa quăng vô hồng rác chẳng mà ăn muối đừng để bệnh bản thân bây giờ là bệnh vô trong bệnh viện giờ là bệnh ờ, vũ hán là nhiều nhưng mà cái kiểu mà bệnh ung thư chắc ừ, bác sĩ không chứa nữa đâu yeah. Dạ. thì đừng có đem những cái vừa nếu mình không có bệnh vũ hán thì mình nên tự kiềm chế bản thân mình mình yeah. Dạ. đừng có ham ăn những thịt hay là những cái gì mà của tụi nó bỏ vô hóa chất để bán cho mình yeah. Dạ. dầu bán rẻ bao nhiêu chẳng mà muối cái đó cái đó mình mình mình mình tức lắm một cái nhà cầm quyền hoàn toàn không có lo cho dân mà mình không thấy cái dân. cái sự mà việc hại dân hại nước nữa. cái sự hại việc đó à, Yến Trương xin à, chào tất cả bà con thân thương trong nước và ngoài nước uh, lâu lâu Yến Trương mới lên một lần uh, Yến Trương nói hơi lớn tiếng thì cũng mong tất cả bà con thông cảm dùm trong lúc Yến Trương đang nóng nói tới nói tới cái đất nước mình nói tới chính quyền lãnh đạo của dân mình hiểu chưa muốn tăng xong rồi phải phải hung dữ vậy thôi rồi à, chứ ý chương hiền lắm không có hung dữ đâu <laughs> rồi rồi cảm ơn quý chị đã lắng nghe nha nước ờ, cảm ơn quý chị đã lắng nghe ờ, Yến Trương và TV256 xin um, mến chào tất cả rồi